Chào mừng các bạn đến với buổi hội thảo webinar hôm nay, mình là Quốc Anh. Buổi này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái à, chủ đề về bí mật về phát triển ứng dụng mobile app mà chúng ta không cần ngồi lập trình và cũng không cần ngồi code mà chúng ta có thể là sản xuất ra được rất là nhiều cái ứng dụng để đáp ứng cái nhu cầu của người dùng ở trên nền tảng smartphone. À, như các bạn đã biết thì trong cái lĩnh vực mobile app này là một cái lĩnh vực xu hướng và phát triển như hiện nay. Tại vì sao? bây giờ tất cả những cái à, người dùng trên toàn thế giới họ rất là cần thiết trong việc là sử dụng về smartphone điện thoại thông minh và cái nhu cầu họ sử dụng với những cái chức năng những tính năng uh, như vậy họ rất là cần những cái ứng dụng tiện ích và um, những cái game giải trí tất cả mọi thứ họ có thể là sử dụng ở trên smartphone thì các bạn có muốn trở thành một nhà xuất bản ứng dụng để xuất bản ra những cái sản phẩm để đáp ứng cái nhu cầu như vậy không thì trong cái buổi hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái bí mật như thế này đầu tiên đó là cho các bạn xem về cái uh, xu hướng cái sự phát triển của điện thoại như thế nào và sản xuất những cái sản phẩm ứng dụng để mà đáp ứng cho nhu cầu người dùng ở trên những cái thiết bị này như thế nào và mang cái giá trị ờ, như thế nào ở trong đời sống thì trước hết đó là cái lịch sử của năm 2001 đến 2005 thì các bạn đã thấy đó là những cái loại điện thoại đầu tiên với những điện thoại là uh, đen trắng uh, những cái hàng nổi tiếng như Nokia thì trong những cái sản phẩm này các bạn sẽ thấy được là các bạn đã trải nghiệm được nó chỉ có là nhắn tin gọi điện um, mà thôi thì đến năm 2010 thì um, Samsung đã cho ra đời những cái loại ứng dụng mang tính là smartphone điện thoại thông minh uh, tích hợp và có sử dụng cái hệ điều hành Android 2.2 và có thể là cài được những cái ứng dụng đầu tiên uh, những ứng dụng tiện ích đấy để mà đáp ứng nhu cầu cho người dùng nhiều hơn chẳng hạn giống như ứng dụng Note, ứng dụng ghi âm, ứng dụng um, uh, ứng dụng calendar tất cả mọi ứng dụng ha thì uh, trong cái thời buổi này thì nhưng mà nó vẫn còn hạn chế nó, cái ngành mobile app vẫn chưa phát triển hơn uh, ờ, trong cái thời gian này thì các bạn sẽ biết được đó là website à, hay còn gọi là cái nền tảng internet trên website là đang rất là phát triển nhưng đến năm 2015 đến 2020 và đến bây giờ có thể năm 2025 thì cái ngành mobile app rất rất là phát triển đúng không thì à, bắt đầu từ năm 2015 thì đã có Samsung cho ra đời những cái loại thiết bị điện thoại rất là thông minh và cái sử dụng cái hệ điều hành Android rất là cao 6.0 và trong cái thời buổi này thì um, có uh, Google muốn đẩy mạnh uh, muốn thúc đẩy những cái nhà phát triển ứng dụng uh, để up lên trên Core Play để đáp ứng cho những nhu cầu người dùng và cái nhu cầu đấy nó sử dụng rất là nhiều thì trong thời gian này thì cái sự phát triển là mobile App đúng không nào trong thời gian này thì Quốc Anh cũng may mắn từ năm 2015 mà mình đã uh, nghiên cứu và tìm tòi để mà xuất bản những ứng dụng đầu tiên và chọn cái phương hướng và cái cách thức nào để mà sản xuất ra những ứng dụng và không cần uh, phải lập trình và không cần phải ngồi code và không cần phải cấp sách đến trường để đi học lập trình đấy thì quan trọng nhất đó là mình muốn cho chất lượng cái sản phẩm đầu ra như thế nào cho nó tốt để đưa lên kho thì trong cái bí mật này thì mình sẽ uh, chia sẻ cho các bạn um, uh, trong những cái slide tiếp theo trong cái ngành mobile app này đấy là một cái ngành tiềm năng nhất và xu hướng nhất trong thời buổi bây giờ rất là ít ai mà làm được ứng dụng thì họ cũng không biết được cái cách nào làm đấy cho nên um, chúng ta gặp nhau ở đây thì trong cái buổi này thì các bạn rất là có cơ duyên để ờ, mình chia sẻ cho các bạn về điều này rồi tại sao mình chọn cái ứng dụng để cho cái bước đi đầu tiên à, và mình sẽ phân tích cho các bạn về game và ứng dụng bởi vì mobile app nó gồm có hai loại loại game và loại ứng dụng thì game tại vì sao mà mình không thể là bắt đầu vào game được bản thân của mình thì rất là yêu thích về làm game à, rất là yêu thích về artist à, về game nhưng thì đây là một cái câu chuyện à, của quốc anh thì mới bắt đầu thì mình cũng trải nghiệm và thử làm game thì cũng rất là uh, uh, fail nó không đáp ứng được và sau đó mình cũng có gặp tất cả các bạn bè làm MMO tất cả các team làm game thì hầu như tất cả các bạn đều uh, fail ngay cái vòng đầu tiên bởi vì sao uh, cái vòng đời của con game rất là ngắn ngủi ha vòng đời game nó uh, gỡ game ra rất là nhiều và cái quá trình mình sản xuất ra game thì rất là tốn kém và mất thời gian tất cả những cái character những nhân vật trong game những cái item thì tất cả những cái đó chúng ta làm mới hoàn toàn và không nên copy à, cho nên về cái chi phí và cái thời gian sản xuất rất là tốn kém và chi phí marketing rất là cao trong cái việc là sản xuất game nhưng mà thực chất như vậy nó nó không phù hợp cho những người mới thôi chứ nếu mà các bạn đã có cái nền tảng về làm có kinh nghiệm làm movie app rồi thì các bạn có thể là nhảy vào game sau cũng được nhưng ban đầu thì mình sẽ uh, khuyên các bạn chân thực đó là nên làm ứng dụng đi à, làm ứng dụng có nghĩa là cái các bạn phân tích như thế này cái vòng đời của một ứng dụng rất là lâu dài các bạn sử dụng một cái app ừ, calendar cái app note hoặc là app về à, money manager uh, quản lý chi tiêu hàng ngày tất cả những cái loại app đấy tiện ích đấy thì hầu như khi các bạn cài vào trong ứng dụng của mình rồi thì rất là ít uh, gỡ ra đúng không mình có giữ lại cái giá trị đó giữ lại cái ứng dụng đó dùng có thể là từ cái giá trị vòng đời của nó từ 3 đến 5 năm đó, cái quá trình sản xuất và tối ưu thời gian rất là nhanh à, đưa ra sản phẩm rất là à, ờ, chất lượng đấy và cái chi phí marketing cũng rất là thấp à, trong cái việc là chạy quảng cáo marketing và phát triển ứng dụng thì đó là những cái ưu và những cái nhược điểm của cái um, game và app và chúng ta nên chọn cái hướng nào để uh, bắt tay vào làm đầu tiên và bước chân vào cái con đường mobile app này cho nó có điều kiện thuận lợi hơn thì đây là những cái um, mình muốn chia sẻ cho các bạn về vấn đề này rồi thì cái kết quả của mình á, khi mà mình chọn ứng dụng á, thì mình đã thành công vào từ cứ năm 2016 thì đây năm này thì mình cũng đã có cái kết quả rất là khả quan thì, uh, à, mình kiếm cùng 4 đến 6 nghìn mỗi tháng và trong cái thời gian này thì mình kiếm tiền ở đây là cái kết quả của Google uh, Google AdMod uh, ờ, một cái phiên bản là beta cũng khá là mới mẻ thì trong những cái buổi ngày đầu này thì mình đã làm những cái ứng dụng và test cũng rất là nhiều và rất là tầm chạy chăm thực và um, gọi là thử nghiệm phải test qua rất là nhiều cái hướng mới có những cái kết quả như thế này không phải là đơn giản đâu thì à, đây là những cái kết quả mà à, làm ứng dụng Mobi App thì à, tháng đầu tháng mà nhiều nhất thì là 15.000 ha thì cho đến bây giờ thì có rất là nhiều cái thành công nhưng mà chắc chắn là sẽ có những cái khó khăn khi các bạn mới ban đầu bước chân vào thì đấy là những cái khó khăn gì thì à, hầu hết à, các bạn rất là ngần ngại trong cái việc là bắt đầu vào cái ngành mobile app này thì cũng tương tự giống như mình thôi à, hồi xưa thì cái nghe nói là một ứng dụng khác rất là công phu đúng không nó liên quan đến lập trình liên quan đến rất là nhiều thứ những cái khó khăn của bạn là như thế này không biết lập trình thì các bạn rất là khó làm ứng dụng đúng không thứ hai đó là không biết bắt đầu từ đâu đấy có rất là nhiều cái bạn học lập trình ra và cũng không biết là làm app như thế nào hầu như nhiều như vậy rồi tiếp theo là mobile app là một lĩnh vực công nghệ mà bạn không rành về công nghệ đấy thì những cái rào cản như thế này các bạn sẽ rất là khó để mà bước vào cái ngành mobile app này à, thứ tư là không biết kiếm tiền như thế nào từ mobile app ha rồi một mình ngồi làm hoài nhưng không có kết quả rất ít ai chia sẻ đặc biệt nhất là cái ngành này ít ai chia sẻ và có những bạn lập trình thì ngồi mà đâm đầu vào mà cốt từng dòng và rồi ra một cái kết quả thì rất là lòi con mắt và sau đó các bạn cũng không biết là, là marketing PR chạy như thế nào để mà kiếm được cái um, user kiếm được cái những người, người dùng trong cái ứng dụng của mình cho nên có rất là nhiều rào cản như vậy các bạn chưa chạm đến cái sự thành công hoặc chưa chạm đến cái kết quả ở trong cái ngành mobile app này đấy trong cái ngày hôm nay thì các bạn là những cái người may mắn đứng trước với mình thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái bí mật này để các bạn bắt đầu vào start trong cái lĩnh vực mobile app này à, một cái lĩnh vực mà hầu hết tất cả các bạn new buy và các bạn đứng ngoài nhìn thấy là một cái lĩnh vực rất là khó khăn một lĩnh vực rất là à, mình có thể nói là có thể là rất là rào cản rất là nhiều thứ đúng không nhưng mà thực chất mình đứng bên trong mình đã có những cái kinh nghiệm và mình đã xuất bản rất là hàng ngàn cái ứng dụng thì mình thấy rất là dễ dàng trong cái ờ, công việc cái hướng làm này thì ờ, mình cũng ờ, muốn giao hạt muốn chia sẻ cho bạn những cái điều này à, hy vọng giúp cho các bạn new buy và à, tập trung à, những ai muốn tập trung vào cái lĩnh vực này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhiệt tình và à, để các bạn có một cái hướng làm tốt hơn và dễ dàng và có cái thành quả tốt hơn và tránh cái độ rủi ro hơn đấy trước hết là bí mật như đầu tiên đó là các bạn cần phải thấy rõ cái xu hướng và cái tiềm năng để mà bước vào cái ngành này cái xu hướng như thế nào thì trước hết đó là cái thị trường rất là rộng lớn đúng không à, các bạn sẽ thấy cái ứng dụng Mobi App này thì khi mà các bạn xuất bản lên thì 100 hiện tại là 177 nước ở trên toàn thế giới à, tất cả nước nào cũng có nhu cầu muốn sử dụng cái ứng dụng của các bạn rồi cái cạnh tranh thấp và lành mạnh thì tại vì sao cạnh tranh thấp bởi vì cái ngành Mobi App này thực ra rất là ít ai làm và ít ai biết đấy tất cả các ngành MMO hiện tại thì Mobi App là một cái ngành một cái thị trường xanh rất là xanh để các bạn bước vào phát triển rồi tích lũy user theo thời gian có nghĩa là những ứng dụng này nó khác với những cái website hay là video trên YouTube không phải xem xong qua và những cái ứng dụng này khi mà có người dùng download thì nó nằm ở trên điện thoại và nó tích lũy theo thời gian nó cộng dồn vào thì sẽ làm cho mình có một cái lượng user ờ, tương tự giống lượng traffic ở bên website vậy á đấy để cho các bạn có thể là tích lũy được những cái user đấy thứ bốn đó là chúng ta có cái cơ hội kinh doanh kiếm tiền từ quảng cáo ứng dụng thì khi mà có user rồi thì mình có thể là đặt những cái vị trí quảng cáo trên ứng dụng của mình bằng cái nền tảng quảng cáo Google AdMods để mà mình uh, kiếm tiền từ đấy uh, thì như vậy cái uh, giá trị của mình đó là cốt lõi là có user là có tiền đúng không nào rồi thu nhập gần như là thụ động đấy thì cái cốt lõi của mình á cái thị trường lớn và cạnh tranh thấp ở đây thì các bạn thử uh, search xem là how many developer in the world thì um, có bao nhiêu là developer ở trên thế giới thì mình um, search nó, nó ra là hai thống kê của Google thì 28 triệu uh, developer ở trên toàn thế giới um, vào cái con số là năm 2020 đó hình như là à, 20 27,7 um, chiều uh, developer năm 2023 và thì các bạn sự search thêm một cái nữa đó là uh, cái kết quả là how many app in Play Store 2022 thì chỉ có là trên Play Store là chỉ có là 2,87 triệu ứng dụng thôi nó có thể là download ở trên Play Store thì như vậy các bạn sẽ thấy được cái ngành mobile app này là ngành gì mà tại vì sao mà ứng dụng ở trên này thì ít và ờ, số um, cái con số về lập trình ở trên thế giới rất là đông thì mình tính ra cái con số 28 và số 2,87 này thì khoảng 0,1 phần trăm có nghĩa là 10 hay là 100 developer như vậy á, là ờ, mới có một cái ứng dụng ở trên Play Store cái này nó phụ thuộc vào cái mindset cái tư duy và cái độ nhạy à, của mình ở trong cái lĩnh vực MMO mình sẽ sản xuất ra ứng dụng và mình ờ, kiếm tiền như thế nào còn developer họ chỉ có là những cái dân kỹ thuật kỹ sư uh, lập trình mà thôi đấy thì về cái cơ hội uh, cái ngành về mobile app này rất là lớn để các bạn um, thiên về MMO, thiên về business, thiên về marketing hoặc là thiên về tất cả mọi người mà yêu thích về kiếm tiền và khởi nghiệp ở trên uh, online thì chúng ta sẽ bước chân vào một cách là dễ dàng nhất bởi vì cái thị trường này là thị trường rất là xanh đấy đấy là một cái thị trường lớn và cạnh tranh thấp các bạn thấy hai cái kết quả như thế này là các bạn hiểu rồi ha rồi thì khi mình bắt tay vào thì mình sẽ chọn cái nền tảng nào để bắt đầu thì trên cái smartphone hiện tại nó gồm có hai cái um, hệ điều hành thứ nhất là Android thứ hai là iOS Apple iPhone đúng không còn bên Android thì có rất là nhiều cái device à, những cái thiết bị mà chúng ta có thể dùng uh, Samsung uh, Apple uh, Apple uh, Nokia tất cả những cái hàng rất là lớn và nó chiếm thị phần rất là lớn 80% thị phần ở trên trải trên nền tảng Android và Android là của Google và cái nền tảng Google nó open source và nó mở ra một cái hướng làm cho tất cả nhà xuất bản là dễ dàng để mà xuất bản ứng dụng lên trên Play Store thì như vậy là mình sẽ chọn cái Android Studio uh, nền tảng Android để mà phát triển đầu tiên mình sẽ chọn cái dễ nhất và chọn cái thị trường nó to nhất mình phát triển uh, cái sản phẩm này ở trên cái nền tảng này đó là một cái con đường đi đầu tiên và đúng hướng nếu các bạn đi vào cái con đường là iOS thì rất là khó nha rồi cái này thì mình để uh, đi sau khi mình đã Ờ, làm có cái độ chuẩn và có kết quả từ Android trước đã rồi thì mình kiếm tiền như thế nào thì ở đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái bí mật để mình kiếm tiền từ Mobi App khi các bạn xuất bản lên thì khi mà các bạn uh, sản xuất ra một cái ứng dụng up lên trên Core là những người xuất bản những người sản xuất ra những cái sản phẩm gọi là publisher thì khi các bạn xuất lên trên Core thì hướng đến người dùng khi người dùng nhiều thì bên nhà quảng cáo và nó sẽ đặt quảng cáo trên ứng dụng của các bạn rồi sau đó là các bạn sẽ nhận tiền từ quảng cáo đấy thông qua cái nền tảng là Google AdMode đấy à, và ngoài cái Google AdMode à, này ra thì có rất là nhiều cái nền tảng khác à, có thể là uh, sử dụng trong việc là gắn quảng cáo vào chứ không chỉ riêng gì AdMode nhưng mà um, hầu như là bây giờ là mình sử dụng cái nền tảng AdMob là một nền tảng của Google cho nên ờ, là một cái nền tảng ờ, có vẻ là lớn nhất ha thì có rất là nhiều công ty về quảng cáo trên Mobi App ờ, cũng làm theo kiểu là mình kiếm tiền từ publisher như vậy ha rồi thì như vậy là các bạn đã biết được là mình kiếm tiền từ uh, xuất bản ứng dụng như thế nào chưa uh, trong phần này thì mình sẽ nói thêm những cái bí mật nữa về cái phát triển về ờ, Mobi app trong cái công thức đó là tích lũy user nó theo thời gian vì như ở đây cái công thức của mình á nếu các bạn chạy quảng cáo 200 lượt download mỗi ngày thì ngày thứ hai thì cũng là 200 nhưng mà các bạn có thể là cộng thêm 10% nữa 10% này đâu ra đó là cái tỷ lệ retention tỷ lệ giữ chân người dùng có nghĩa là 200 ông ngày hôm qua download thì chắc chắn sẽ có 10 ông à, trở lại sử dụng cái ứng dụng vào ngày thứ hai đấy thì có cái độ retention như vậy ha thì nó sẽ cộng dồn theo kiểu 10% thôi đó là tỷ lệ trung bình thì như vậy nó sẽ tích lũy theo thời gian và khi đã có user thì có tiền ha và có giá trị cho nhà xuất bản rồi thì cái công thức mình sẽ chia sẻ các bạn một cái bí mật rất là quan trọng để công thức tính hòa vốn khi các bạn bước vào làm đối với cái ngành Mobi App này. Ở trong cái bí mật này mình sẽ Quốc Anh sẽ chia sẻ cho các bạn một cái công thức để tính hòa vốn. Ha. Thì hầu hết tất cả các bạn bước chân vào làm về Mobi App này không biết đây là một cái tuyệt chiêu một cái bí kíp mà mình ờ, muốn chia sẻ cho các bạn ngay trong buổi hôm nay đó là mình sẽ tính cái điểm hòa vốn uh, ờ, gọi là mình chạy quảng cáo hay là marketing ở trong cái thời điểm nào uh, với cái mốc đạt điểm là bằng không tổng thu trừ đi tổng chi bằng không ha thì trong cái phần này khi mà các bạn đã có kết quả trên um, tài khoản Google AdMod ví dụ đây là tài khoản Google AdMod với cái số lượng hiển thị và ECBM ECBM là cái 1.000 lần hiển thị nó sẽ uh, kiếm được bao nhiêu đô đấy thì ở đây là 1.000 lần hiển thị nó sẽ uh, Google AdMod nó báo cáo cho mình là 28 đô thì như vậy là ở đây mình hiển thị là 953 thì mình sẽ kiếm được thu nhập là 26 đô đấy còn đây là số lượng yêu cầu và tỷ lệ khớp thì cái quan trọng nhất đó là mình sẽ lấy cái hai cái chỉ số à, số lượng hiển thị và số lượng à, và cái số tiền ECBM cái giá trị uh, ECBM à, này để mình à, tính cái điểm hòa vốn cho cái sản phẩm ứng dụng của mình đang chạy để tính như thế nào thì ở đây là mình có một cái công thức cái file Excel ở đây các bạn thấy chưa đây cái file Excel đây nhé thì trong cái file Excel này thì um, uh, trước hết đó là do impression đây là cái ờ, số lần hiển thị của các bạn ừ, hiển thị này đó số lần hiển thị ờ, của cái uh, của cái tài khoản S1 khi này là kết quả đấy vì số lần hiển thị thứ hai là mình sẽ nhập ECBM này vào à, ờ, hiển thị là 953 ICBM là 28 mình sẽ nhập hai cái con số này vào 953 ha 953 và cái ICBM này là 28 thôi đấy thì như vậy là mình sẽ có được cái kết quả đó là nếu mà mình chạy install này á 3.000 à, 3.360 đồng trên một lượt cài đặt thì tính cái độ hồi vốn là trong một ngày cái impression này á cái hiển thị này á 5 lần hiển thị của ứng dụng này nha à, mình tính là trung bình là 5 lần hiển thị đấy cái phần 5 lần hiển thị này á thì um, một user uh, ví dụ như là một uh, user download về thì trung bình là cỡ khoảng 5 lần hiển thị các bạn hiểu không nào thì uh, nếu mà 5 lần hiển thị thì ở đây là mình sẽ lại công thức là uh, E uh, à, E3 chia cho 5 nha thì tính mình được trung bình là 190 uh, à, người đây là 100 190 người download để có cái số lần hiển thị này nhưng mà mình muốn có 1.000 lần hiển thị bởi vì ECBM là nó tính 1.000 lần hiển thị đấy thì như vậy là bao nhiêu thì ở đây là 200 lượt download là có 1.000 lần hiển thị đấy 200 download là sẽ có 1.000 ừ, lần hiển thị nha thì như vậy á ở trong cái um, cái ô và install cost USD thì đã lấy là mình tính uh, bằng cái cái cái giá về USD nhưng mà cột này mình sẽ chuyển đổi sang cái giá Việt Nam đồng để cho mình dễ tính về tiếng Việt đó rồi thì như vậy là cái lực cài đặt là khoảng 3.360 đồng thì uh, mình cái đồ hòa vốn ở ngày đầu tiên nhưng mà cái thực tế nếu mà các bạn chạy quảng cáo là bao nhiêu thì ví dụ như mình chạy quảng cáo á, ở đây này cái ô về CPI Google thì mình sẽ đặt khoảng um, thực tế mình chạy quảng cáo mà một ngàn một ngàn à, trên một lượt cài đặt á, thì mình sẽ trừ ra là ở đây công số âm á, thì mình đã lời nha số âm này thì đã lời ví dụ như số âm này là à, 2 2360 thì như vậy là một cái lượt cài đặt như vậy là mình đã lời được à, 2000 2000 hơn 2000 đồng và mình nhân cái con số này lên thì mình lời bao nhiêu trong một, một ngày nhưng mà nếu à, giả sử cái à, cái cái cái thằng này nếu mà nó à, nhiều quá ví dụ như là ba đây ví dụ như 3.500 cái lượt cài đặt của nó 3.500 đó cái đây là cái giá đây là cái giá thầu thực tế của Google mình chạy nha hoặc là mình phân tích thì 3.500 thì à, như vậy là à, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là có kết quả là số dương số dương này á, thì mình sẽ bị âm có nghĩa là nó chưa lấy lại được vốn thì như vậy là một à, một lượt cài đặt như vậy á, là mình uh, bị âm 140 đồng và mình nhân lên đấy thì như vậy là làm sao để đạt được khoa vốn thì ở đây là mình tính công thức là một download một ngày thì ở đây mình download là 200 tính ra 200 ha à, trung bình là khoảng à, mình chạy 200 được download à, ngày thứ hai 200 nhưng mà mình cộng ờ, thêm 10 phần trăm nữa của ngày hôm qua nữa thì như vậy là cái giá trị là nó cộng 10 10 10 lên và nó nhiều lên còn cái này thì sao thì mình sẽ uh, CPI này thì mình uh, cũng tính là N, N5 này mình ờ, mình, ờ, mình cộng thêm là 10 phần trăm nữa 10 phần trăm cái giá trị ở trên này này thì như vậy là 10 10 phần trăm nữa thì như vậy là bao nhiêu cho đến cái cái ngày cái ngày mà đạt được cái kết quả là một đồng này ha nó giảm giảm dần này một đồng này thì đến cái ngày 45 này thì mình đã có đủ hòa vốn cho cái ứng dụng của mình các bạn hiểu không đấy đây là một cái công thức khá là không tuyệt đối 100% nhưng mà khá là tương đối và khá là nó có cái tầm nhìn rất là rõ để các bạn à, à, bắt đầu marketing và đầu tư chạy ad để cho nó có cái độ rủi ro nó thấp hơn rất là nhiều và mình uh, control được mình uh, quản lý được cái khoảng uh, thời gian cái kế hoạch mà trong cái ngày nào để lấy lại vốn nha đấy thì cái phần um, cái ECBM này là ECBM của US chứ không phải là Um, global thì các bạn phân tích là cái nước nào ngon thì các bạn cứ phân tích như vậy và mình chạy ha đây là một cái cái cái công thức mà mình muốn chia sẻ cho các bạn về cái lĩnh vực về đầu tư mobile app này hầu như ít ai ờ, chia sẻ các bạn về cái vấn đề này nha thì như vậy là các bạn nhìn thấy này một lượt download thì có trung bình 5 lần hiển hiển thị quảng cáo đúng không thì cần 1.000 lần hiển thị thì có 250 200 250 ờ, ờ, lượt download và ECBM nếu mà 28 thì mình cần 100 lần hiển thị thì mình ờ, cần có là cần còn 25.000 download và à, đâu đó là cần kiếm doanh thu là cần còn à, 2.800 đô đấy đó là cái công thức như vậy ha rồi cái phần à, à, tiếp theo chia sẻ cho các bạn đó là cái traffic view và cái user thì traffic view có nghĩa là nó bắt gặp một cái sản phẩm website thì website thì chúng ta có thể là à, hiển thị online trên nền tảng internet với một cái hành vi là truy cập và mình tìm kiếm thì nó website cái sản phẩm website thì có cái thứ hàng rank của Google thỉnh thoảng Google nó thay đổi thuật toán hoặc là cập nhật thì cái website của các bạn là hầu như mức thứ hàng và nó nằm tụt xuống dưới dốc thì các bạn không thể là có cơ hội để mà hướng đến người dùng hoặc tìm kiếm lên trên Google được cho nên website nó vẫn còn nhiều hạn chế đúng không còn bên về phần ứng dụng thì sao ứng dụng thì user nó sử dụng uh, ờ, cùng sử dụng online và ứng dụng cũng có thể là sử dụng offline được có nghĩa khi điện thoại ứng dụng nó được download về cái điện thoại của người dùng thì khi người dùng có thể tắt mạng và sử dụng cái ứng dụng của mình được mà sử dụng online offline website chỉ có sử dụng online thôi mới truy cập website được đấy và ứng dụng thì nó download về điện thoại rồi nó gọi là nó cá nhân hóa trên những cái điện thoại của user rồi rồi tìm kiếm ở trên Play Store điện thoại ha thì cái phần tìm kiếm này thì uh, cũng có thứ hàng rank nhưng mà khi các bạn uh, marketing các bạn chạy và có người download rồi thì khỏi cần quan tâm đến cái phần tìm kiếm đúng không nào cũng có thứ hàng rank nhưng mà khi các bạn có cái user có traffic user rồi thì nó nằm chắc ở trên điện thoại của người dùng rồi đó. đây là một cái uh, một cái lợi thế rất là lớn uh, trong cái sản phẩm về ứng dụng ở trên cái nền tảng là smartphone uh, trên cái uh, điện thoại smartphone rồi tiếp theo bí mật thứ ba nên chọn cái hướng đi nào cho nó phù hợp để bắt đầu thì trước hết đó là mình cần phải chọn cái hướng nào là tư duy cái giải pháp cái quy trình như thế nào à, thì trong phần này thì chúng ta cần phải à, nghĩ ra những cái hướng đó là cần phải tối ưu chi phí cần phải tiết kiệm sức lao động cần phải tốc độ về thời gian xuất bản để có cơ hội để up lên trên Copplay để chúng ta có thể là có cơ hội để mà kiếm tiền đây là những cái tư duy những cái giải pháp những cái quy trình làm làm sao cho nó đúng chuẩn là một cái business MMO và chất lượng ứng dụng như thế nào và phát triển lâu dài cái hướng nó ra sao chứ chúng ta không thể là cầm cùi đi học lập trình và ngồi cốt từng dòng để mà à, rất là lâu để ra cái sản phẩm ha thì tất cả những cái tư duy như thế này thì chúng ta cần phải chọn cái hướng nào theo các bạn nên chọn hướng nào thì trong phần này thì Quốc Anh sẽ nói cho các bạn về những vấn đề là không cần ngồi cốt và không cần học lập trình và không cần viết ứng dụng và không cần thuê nhân viên lập trình và không cần nhiều tiền để bắt đầu và không cần thuê văn phòng thì vậy hướng này là hướng gì đó thì chúng ta cần phải có tư duy là cần làm sao cho ít vốn thời gian sản xuất nhanh sản phẩm chất lượng thì như vậy là rất ít rủi ro các bạn hiểu chưa rồi ok thì đây là một cái à, hướng chuẩn bị để mà bắt tay vào làm sản xuất ứng dụng đó là cái hướng risking app Vậy hướng risking app là gì đây là một cái hướng đầu tư sụt cốt hay còn gọi là kế thừa tất cả những cái ứng dụng uh, mình mua đầu tư mình mua ở trên những cái nền tảng lớn uh, đáng tin cậy những cái uh, có tất cả những đầy đủ chức năng và mình uh, đem về mình sử dụng trong việc là uh, thay đổi lại cái giao diện thay đổi lại tất cả mọi cái quan trọng nhất đúng cái chuẩn risky mà tạo cái tiền đề cho sự phát triển lâu dài sau này giới thiệu cho các bạn ha cái về phần uh, reskin app thì uh, mình mở cái Android Studio đây là một cái uh, process là một cái suộc app mà mình đã đầu tư mình mua trên um, uh, code Kanban trên một cái um, chờ bán suộc code rất là uy tín sau đó mình sẽ uh, mở ra trên cái Android Studio uh, trong cái suộc app này là có đầy đủ hết tất cả những chức năng mình chỉ có thay đổi lại tất cả những cái color icon và tất cả những giao diện uh, front end thôi thì cái này rất là dễ dàng cho việc tất cả mọi người sử dụng ha đây là cái giao diện của Project Android Studio đấy uh, còn ở bên này là cái giao diện design ha đây là một cái ứng dụng mà cũng khá là trend đối với cái công việc làm reskin thì mình sẽ chọn khá là nhiều cái ngách và nhiều cái ứng dụng mà chúng ta có thể là thiền rất là nhanh không cần ờ, code và không cần lập trình thì trong phần này mình mua cho bạn về cái loại app này ha ví như là mình uh, search cái từ là Đấy. Rồi à, sau đó mình sẽ generate ra thử xem chức năng nó, nó ok không ha Đấy, thì um, đây là một cái ứng dụng mà chúng ta có thể generate ra uh, tất cả mọi cái um, từ test sang hình ảnh ha đây là một cái uh, ứng dụng mà cũng khá là trend trong uh, thời gian bây giờ uh, có nghĩa là ChatGPT hoặc là Arc Generate thì tất cả những cái um, uh, cái loại um, gọi là tất cả những chức năng tất cả mọi cái ứng dụng này đều mình có thể là mua những cái template có sẵn chức năng và mình get API mình sẽ uh, làm hết tất cả những cái mình có thể là Ờ, thể hiện được những cái ứng dụng như thế này ok trong buổi chia sẻ hôm nay mình không có thời gian nhiều để chia sẻ hết cách build app hay nhận uh, tip thủ thuật để đóng gói ứng dụng đưa lên trên Play Store được thì uh, mình sẽ hẹn các bạn nào hữu duyên uh, vào một cái khóa học chuyên sâu uh, về build và phát triển ứng dụng sắp tới vậy cái quy trình nó đi như thế nào thứ nhất đó là quy trình chuẩn uh, quy trình reskin app chuẩn thì cái quy trình reskin app chuẩn này làm sao để đưa ra một cái ứng dụng để mà submit lên trên Play Store thì trong cái quy trình này thì cái uh, tiếp theo những cái slide tiếp theo thì mình đề cập đến đó là một uh, mình có một cái khóa học chuyên sâu để mà uh, xây dựng và phát triển ứng dụng ha thì uh, trong cái quy trình này thì trong vòng làm việc một ngày thôi hoặc là một buổi thôi rất là tối ưu nha à, sau đó là mình có một cái chuẩn của một ứng dụng mình up lên trên Play Store rồi rồi tiếp theo đó thì app nó live thì trong phần app live này thì um, cái tiêu chuẩn của Google là có khoảng 4 đến 6 ngày app nó sẽ live lên trên Play Store sau khi live xong thì cỡ khoảng uh, ờ, 3 ngày sau nó index trên Google Play và mình sẽ test marketing uh, để mà phát triển ứng dụng xem phân tích những cái uh, dữ liệu của người dùng crash retention ECBM như thế nào uh, có phù hợp hay không và để mình à, phát triển tiếp theo cái con đường ấy thì cái hướng này thì mất cỡ khoảng 7 ngày để cho ra kết quả thì các bạn thấy nhanh không đấy nó kết quả ở trong vòng cỡ khoảng là à, 10 15 ngày thôi à, nó có, sẽ có kết quả rồi còn các bạn ngồi lập trình thì rất là lâu nha rồi sau đó mình sẽ phát triển ứng dụng về sau này thì cái con đường phát triển ứng dụng như thế này thì mình cũng có một cái ờ, khóa học chuyên sâu để mình ờ, chia sẻ các bạn về cái phần này nếu các bạn nào có cơ duyên rồi tiếp theo thì ờ, trong cái hướng này thì các bạn nhìn thấy nó gồm có những cái gì đó là tối ưu về chi phí thứ hai là mình tiết kiệm về sức lao động thứ ba đó là cơ hội kinh doanh khá là cao trong lĩnh vực mobile app này đó thì trong cái lĩnh vực này nó phù hợp cho cái lĩnh uh, cho những người làm MMO, MMO business online và những người khởi nghiệp à, rồi tiếp theo mình sẽ phân tích cho các bạn thêm một cái hướng nữa đó là hướng là viết app ngay từ đầu thì để viết app ngay từ đầu có nghĩa là từ cái um, cái khả năng các bạn cần phải lập trình các bạn ngồi cốt tất cả mọi thứ để nó lên một cái uh, ờ, sản phẩm ứng dụng hoàn hảo hoàn thiện đó là các bạn cần phải đi học lập trình tệ nhất các bạn học ở trên trung tâm thì mất cả 6 tháng học ở trong trường đại học thì mất cả khoảng 4 đến 5 năm để các bạn à, thành thạo uh, có thể là chưa chắc để uh, chưa chắc để làm ứng dụng được hầu hết mình có uh, làm việc với tất cả các bạn sinh viên lập trình hầu hết tất cả các bạn không có một cái quy trình chuẩn để làm uh, ứng dụng uh, nhanh và các bạn cần phải thực tập là 3 tháng và viết app uh, 3 tháng nữa ha các bạn viết một con app không phải là gì đâu rồi sau đó up lên trên Play Store thì chờ apply thì cũng mất chừng là khoảng hơn một năm đó thì trong cái thời gian như thế này thì uh, nếu nó phù hợp cho các bạn là làm nhân viên làm lập trình uh, kỹ sư phần uh, nhân viên là chuyên viên lập trình ha cho những cái công ty outsource chứ còn nếu mà làm mà theo hướng skin thì các bạn uh, cần phải chọn cái hướng là làm skin app ha thì như vậy là các bạn làm MMO business online hay khởi nghiệp thì các bạn chọn cái hướng là skin app đây là một cái hướng tối ưu phù hợp và một cái con đường tắt rất là thông minh để các bạn phát triển mang tính lâu dài còn um, các bạn à, chọn cái hướng mà viết app từ đầu này đây là một cái hướng mà rất là dài và rất là tốn chi phí à, rất là nhiều thứ đấy đó là một cái bí mật mà mình muốn chia sẻ cho bạn ngày hôm nay đó. thì như vậy là từ hôm nay thì à, mình sẽ bắt đầu như thế nào để à, phát triển như vậy thứ nhất đó là một tinh thần khởi nghiệp thứ hai là cần phải có người người dẫn dắt chỉ đường đồng hành thứ ba là có cần phải có kết nối internet có nghĩa khi mà các bạn à, khởi nghiệp trên lĩnh vực MMO thì đó là một cái hướng mà chúng ta có thể tự do về tất cả vị trí thì chúng ta có thể ngồi ở đâu cũng được nhưng mà cần phải có kết nối internet để chúng ta kết nối vàng vật kết nối tất cả mọi thứ sức mạnh để mình kiếm tiền online từ cái việc là xuất bản ứng dụng có máy tính uh, cấu hình thì có A5 và RAM 8 GB trở lên để mình uh, uh, review sản xuất um, cái những cái ứng dụng uh, có tài khoản Google Developer và có tài khoản Google AdMod tài khoản Developer để mà up app trên up app lên trên Google Play thì tài khoản Developer này thì các bạn tốn chi phí cho Google 25 đô còn tài khoản Google AdMod đây là một tài khoản các bạn đăng ký miễn phí thì trong cái quá trình mà các bạn um, mới ban đầu và các bạn đang rất là bờ ngờ không biết tài khoản Google Developer như thế nào tài khoản Google AdMode như thế nào thì các bạn có thể liên hệ với Quốc Anh qua cái um, uh, Facebook uh, Quốc Anh 1986 này qua cái site blog uh, ờ, quốc.media.com hoặc là YouTube thì tất cả những cái uh, follow uh, Quốc Anh ở trên Facebook uh, để uh, Quốc Anh sẽ chia sẻ cho các bạn uh, hỗ trợ cho các bạn về đăng ký tài khoản Google AdMode và Google Developer để mà làm um, và các bạn cài phần mềm Android Studio đấy thì tất cả những cái này chúng ta có thể là bắt đầu được rồi Đấy, bạn có đồng ý trong cái buổi chia sẻ à, hôm nay là có rất có giá trị không nào nếu các bạn à, có thì các bạn có thể là comment ở dưới cái tanh chat là có cho mình à, xem nào có không có đồng ý không ok thì nếu mà có đồng ý thì à, bạn có muốn làm một cái kho ứng dụng trên Play Store để kiếm tiền từ Google AdMode và kiếm tiền từ tất cả các nền tảng thì như vậy là các, các bạn có không nào nếu có thì các bạn có thể là comment ở dưới thanh chat xem thì hôm nay thì mình sẽ uh, cho các bạn à, ba cái sự lựa chọn ngay bây giờ thứ nhất đó là các bạn không làm gì cả các bạn nghe mình nói đến đây thôi thì à, các bạn tìm hiểu như vậy thôi các bạn không muốn làm gì cả ok các bạn có thể tắt máy và đi ngủ và thứ hai đó là các bạn à, từ tìm hiểu à, từ làm thì các bạn có thể tắt máy và đi ngủ được rồi và các bạn ngày mai có thể tự tìm hiểu theo những cái lộ trình những cái roadmap mà mình đã chia sẻ cho các bạn trong khi này đấy rồi cái thứ ba là để quốc anh giúp bạn điều này thì mình sẽ có một cái khoa học chuyên sâu và mình sẽ đồng hành cho các bạn và mình sẽ giúp các bạn Ờ, đồng hành với các bạn trực tiếp một với một để mình sẽ giúp cho các bạn làm được điều này nhanh chóng hơn thì như vậy các bạn thấy cái lựa chọn nào để đạt được mục tiêu nhanh hơn và dễ dàng hơn thì um, đó là cái giá trị của khóa học này đó là bí mật làm app Android một cái khóa học để mà phát triển ứng dụng mobile app chuyên sâu và kiếm tiền Google AdMode và mình phát triển uh, kiếm tiền Google AdMode và kiếm những cái giá trị cho brand cho thương hiệu của mình sau này nữa thì như vậy trong cái khóa học này nó có những cái giá trị như thế nào thì à, cái kết quả của học viên đã đạt được ở à, trong cái thời gian qua thì trong cái khóa học này thì à, không phải là các bạn là một cái con chuột bạch đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho các bạn à, trong cái khóa học này mình đã chia sẻ cũng hơn một năm rồi và có hơn 200 um, uh, 200 học viên uh, theo học và có kết quả rất là nhiều trong cái lĩnh vực mobile app này rồi thì ở đây là những cái kết quả hầu như là mình chia sẻ những cái uh, mình chia sẻ rất nhiều nhưng mà cái chi phí thì ờ, mình nhận thì cũng không bao nhiêu nhưng mà cũng có rất là nhiều bạn rất là chân thành đã có kết quả và cũng ừ, có chia sẻ lại cho mình và đây là những cái giá trị và những cái uh, những cái feedback của những cái cảm nhận của học viên đã đạt được ha đây đây là những cái um, uh, kết quả và những cái um, Ờ, cái cảm nhận của những cái bạn đại học ở trong cái khóa học về Mobi App này ừ, đây là những cái kết quả ha rồi thì những cái kết quả này thì mình cũng có uh, chia sẻ về cái phần uh, chạy ad marketing thì uh, đây là kết quả của một uh, bạn học viên tối ưu được cái một cái chiến dịch campaign rất là uh, chi phí CPI của nó là rất là thấp 0,01 đô trên một lượt cài đặt thôi với cái số lượng chuyển đổi rất là cao 82 trên 82 phần trăm ha uh, à, 10 đô thôi thì có cỡ khoảng um, à, 11 đô thì có thể là gần um, à, 1.000 lượt download rồi thì các bạn thấy là khá là kinh khủng và hiệu quả trong việc là chạy ha rồi cái lộ trình học và phát triển cái ứng dụng mobile app này như thế nào thì trong phần này mình đã mình sẽ chia sẻ cho các bạn rõ về cái roadmap và cái hướng đi cái đồng hành của mình muốn giúp các bạn trong cái buổi hôm nay các bạn sẽ nhìn thấy được cái lộ trình của mình như thế nào cái kế hoạch như thế nào thì trong cái quá trình học này thì mình đã mình sẽ có một cái buổi đó là chia sẻ các bạn những cái tip tips à, về những idea và những mindset để mà chọn ngách app phù hợp à, cho những cái chiến lược à, phát triển ứng dụng lâu dài trong cái buổi này thì mình sẽ có một buổi à, training online à, và có ghi hình lại video cho các bạn xem thì um, trong cái phần này thì các bạn sẽ mở mang ra những kiến thức À, một cái chân trời để mà bắt đầu làm app như thế nào cho nó hiệu quả với những cái sản phẩm ứng dụng giá trị đến người dùng thứ hai là cái à, có một buổi à, một hoặc là hai buổi nha training cho các bạn online tổng quan cái quy trình về làm reskin app thì để các bạn hiểu được cái tổng quan để quy trình để mà phát triển rồi sau đó là đến hai buổi uh, quá trình một kèm một cho các bạn về cái tip trick về cái quy trình reskin app chuẩn để uh, submit app lên trên Google Play trong cái uh, này thì uh, mình sẽ chia sẻ các bạn một hoặc hai buổi nha nếu mà bạn nào mà mới đầu tiên uh, chưa biết về lập trình chưa biết cái gì hết thì mình có thể là training cho các bạn hai buổi là ok các bạn làm xong một cái ứng dụng submit lên trên Play Store rồi để các bạn là chiến uh, mạnh ở trên cái là cái cái uh, lĩnh vực này rồi à, còn các bạn nào mà biết lập trình hoặc là đã làm rồi thì à, mình sẽ làm việc các bạn trong vòng à, một buổi ừ, cũng là xong rồi thì à, trong cái buổi này thì mình sẽ chia sẻ cho bạn cái gì đó là à, tiếp trích những cái kinh nghiệm làm việc build app và thực chiến làm quy trình riêng chuẩn ASO một cái tip cho các bạn là à, top 1 à, page search luôn các bạn search cái um, sản phẩm của bạn là lên top 1 của Google Play luôn submit app lên trên Play Store thì trong cái buổi những cái buổi question kèm à, một kèm một này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái uh, một kèm một cho nên private nha uh, rồi sau đó cái app live thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một buổi nữa đó là mình chia sẻ cái mindset và cái tư duy và cái cách chiến lược để mà chạy ad cho ứng dụng và mình tu cái giá thầu và uh, qua các cái giai đoạn phát triển tu ECBM của tài khoản AdMode uh, tăng cái giá trị lên và tiếp theo đó khi có kết quả thì mình uh, Quốc Anh sẽ luôn đồng hành và mentor cho các bạn trong con quá trình phát triển ha phân tích những chỉ số là data user và đưa ra những cái giải pháp để cho các bạn phát triển à, cập nhật kiến thức ờ, liên tục và cập nhật ừ, các buổi chuyên đề cho hàng tháng và trong buổi hàng tháng thì mình có thể là đưa ra những cái uh, chuyên đề mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn bởi vì lĩnh vực về Google AdMode này lĩnh vực về làm app này thì ờ, Google nó phát triển rất là thường xuyên cập nhật thường xuyên thì bản thân của Quốc Anh cũng có trách nhiệm và luôn đồng hành các bạn để cập nhật về vấn đề này thì trong phần này thì lịch học thì linh đồng ha có nghĩa lịch học về quá trình một kèm một này thì chúng ta thể thu xếp nếu các bạn là đi làm vào buổi ngày 8 tiếng một ngày thì các bạn à, vào buổi đêm thì các bạn tranh thủ à, làm việc với mình uh, trong um, có thể là thời gian mọi lúc mọi nơi mình linh động uh, để mình uh, uh, có thể là hướng dẫn cho bạn và các bạn làm tốt hơn đấy rồi trong phần này thì uh, các bạn uh, quy trình này á, thì các bạn đầu tư thời gian chỉ có 2 giờ mỗi ngày thôi các bạn làm là uh, có kết quả từ từ từ dần dần rồi tại vì sao các bạn nên chọn cái khóa học này thì trước hết đó là giải quyết được những cái vấn đề về làm được ứng dụng nhanh kết quả nhanh và chất lượng Thứ hai đó là có người hướng dẫn tận tình quá trình một kèm một và cập nhật kiến thức liên tục. Thứ ba đó là à, mình sẽ cập nhật cái công nghệ để mà à, chia sẻ cho các bạn đó là mình ứng dụng mình chat GPT vào cái công việc làm ứng dụng khá là hiệu quả ngay bây giờ có người truyền lại những cái kinh nghiệm thực tế kế thừa những cái tinh hoa như vậy là các bạn làm nhanh hơn có group lớp học để giao lưu học hỏi kết nối để phát triển tốt hơn và tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí để phát triển. Từ làm thì bạn có thể là thử sai, thử sai rất là nhiều lần và mất tiền, mất thời gian. Rồi, thì trong cái khóa học này mình sẽ tặng uh, quà tặng thứ nhất đó là các bạn đồng hành với mình á, thì trước hết về tài nguyên á, thì mình sẽ tặng cho các bạn là 10 sụt cốt xịn à, mình đã mua và tất cả mọi cái tiêu chuẩn của sụt cốt này nó đạt chuẩn Google để các bạn à, Ờ, làm ờ, đầu tiên để mà phát triển được có kết quả rồi sau đó các bạn chủ động sau trong việc là uh, mua những cái số cốt khác sau rồi những cái tài nguyên những cái mẫu uh, quy trình để mà phát triển sản xuất ha những tài nguyên uh, design kit uh, future graphics rồi uh, string design hoặc là tất cả những cái tài nguyên đấy thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn qua tầng thứ hai đó là cộng đồng học viên thì khi mà các bạn tham gia trong cái khóa học chuyên sâu này à, thì mình sẽ tham gia một cái nhóm kín của lớp học để được giao lưu học hỏi với các bạn học viên trước và tăng thêm cái tần số tăng thêm cái sự hứng thú và tinh thần để chúng ta cùng đồng hành với nhau đó là với những cái tích cực ha với những cái tinh thần tích cực để mình ờ, cùng nhau phát triển rồi qua tầng thứ ba đó là sự hỗ trợ thì trong cái sự hỗ trợ này thì Quốc Anh sẽ coaching cho các bạn một kèm một ha hướng dẫn cho các bạn à, làm app ừ, phải đảm bảo là phải làm app được để speed lên trên Play Store phải có ứng dụng đó khi các bạn đồng hành với mình là mình phải cam kết là phải làm được ứng dụng để các bạn trải nghiệm được làm một ứng dụng để public lên trên Google Play như thế nào để các bạn có cái điều kiện để mà phát triển sau này có thể là phát triển nhiều ứng dụng hơn nữa thì trong cái phần này một kèm một này thì các bạn cần phải một ngày hoặc là một buổi các bạn là sẽ submit app lên trên Play Store rồi và hướng dẫn một kèm một cho bạn để mà những cái tip của mình và những cái cách chạy quảng cáo của mình để mà tăng cái lượt download với cái giá thầu thấp nhất có thể đấy rồi đến cái phần ờ, thứ, quà tặng thứ tư đó là mình sẽ hỗ trợ cho các bạn là mentor 12 tháng một kèm một nếu bất cứ những cái uh, vấn đề gì thì các bạn cứ uh, liên hệ mình và mình sẽ sẵn lòng im uh, sẵn lòng support cho các bạn làm một với một với các bạn nha đừng cần ngần ngại về cái vấn đề này đó tiếp theo cái quà tặng thứ năm đó là um, Quốc Anh sẽ uh, có những trách nhiệm là cập nhật uh, trong vòng 12 tháng cho các bạn là mỗi tháng là ít nhất cái một chuyên đề để uh, Ờ, chia sẻ cho các bạn về những cái kinh nghiệm những cái ờ, cập nhật của Google về thay đổi về mobile app này để các bạn có một cái uh, tinh thần có những cái uh, hỗ trợ thêm những cái kiến thức để phát triển mạnh hơn rồi nắm cái quà tặng này để cho các bạn đồng hành với mình một cách dễ dàng và uh, phát triển một cách hiệu quả hơn trong cái lĩnh vực về làm app này ha theo các bạn đầu tư bao nhiêu theo các bạn đầu tư bao nhiêu cho khóa học này nào nếu ở ngoài kia làm app này thì cũng rất là ít ai chia sẻ nhưng mà để quá trình kèm một đồng hành như các bạn thì chắc chắn cái giá trị rất là cao đúng không nhưng mà cô anh à, mong muốn à, được kết nối được giao lưu được học hỏi được phát triển cộng đồng cộng đồng giá trị ha cộng đồng giá trị không phải là cộng đồng miễn phí à, để mình cùng nhau phát triển và mình sẽ sẵn lòng chia sẻ những cái cái gì mình biết cho các bạn để các bạn có ừ, tiền đề có điều kiện để cùng mình cùng phát triển thì trong cái buổi hôm nay thì mình ờ, cũng mong muốn ờ, giao hạt ờ, để các bạn có một điều kiện thuận lợi để gia nhập vào cái con đường là làm ứng dụng này cũng phải là 25 triệu à, cũng không phải là 15 triệu à, và cũng không phải là 10 triệu ha và cũng không phải là 8 triệu và thấp hơn nữa thấp hơn nữa và cũng không phải là 6 triệu vậy là bao nhiêu làm theo những cái này thứ nhất các bạn đăng ký kênh của media à, để các bạn cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích thứ hai đó là các bạn xem cái link bên dưới của video này để biết thêm thông tin chi tiết về cái khoa học này với cái trị giá bao nhiêu nó cũng không có cái chi phí nhiều để mà các bạn trả đâu và thứ ba đó là các bạn theo dõi cái profile Facebook của Quốc Anh để mà biết thêm uh, uh, cái giá trị về Quốc Anh như thế nào rồi thì sau ba cái bước như thế này thì các bạn sẽ có một cái cơ hội để mà ừ, cùng đồng hành với quốc anh để mà nắm bắt được cái bí mật để làm app android ừ, trong cái khóa học phát triển ứng dụng mobile app chuyên sâu à, để mà kiếm tiền google AdMod để các bạn có một cái nền tảng à, à, MMO để mà kiếm tiền online ha, với con đường là kinh doanh business model business online ok thì à, vậy trong cái buổi học hôm nay đã xong thì hẹn gặp lại các bạn à, trong những cái video và trong những cái buổi học tiếp theo mà của anh chia sẻ và cũng rất vui à, đồng hành với à, một số bạn nào trong tháng này à, trong những cái khóa học về chuyên sâu của Quang Anh Quang Anh sẽ hỗ trợ cho các bạn trong cái việc mà quá trình một kèm một và hỗ trợ các bạn à, có một điều kiện tốt nhất để mà phát triển về à, mobile App ha. Thân ái chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong một cái uh, à, cái duyên lần sau.